Ta chỉ biết mở to mắt ra nhìn Những người ta yêu thương Lần được bỏ ta mà đi Ta bị mọi người phản mọi người thân xa lánh Nhưng họ đều chọn cách đến với Buddha Tại sao lại như vậy chứ Buddha Ngài ấy là vì tạo phước lành cho nhân loại Dứt trừ khổ đau cho chúng ta Hãy tỉnh táo và gạt bỏ lòng ngạo mạn của ngươi đi Ajasatu Buddha từng nói là ngu si khiến con làm đường lạc lối Bút đã thường dạy, Không sợ không hãi Ngoài sợ hãi ra Đừng nghĩ đến tương lai Đừng nghĩ đến bản thân Đừng nghĩ lại vào người khác Ngăn chặn nỗi sợ hãi Chính là bản thân đã đạt được Giải thoát cho chính mình Chỉ còn lại hai bàn tay trắng Bây giờ thì ta đã mất hết tất cả những vết thương của ta hiện đang rỉ máu và đau đớn Dù là cái chết cũng có đáng gì đâu chứ Hãy để ta chạy trốn đi Hãy cho ta được giải thoát Ta thật sự muốn được bình yên mà Bình yên khởi lên từ trong tâm Không phải là cầu xin từ bên ngoài Buddha ơi Nhưng giờ tâm của con đã tan nát rồi Con đã hoàn toàn bị suy sụp Buddha Ngài thích âm nhạc không? Có chứ, rất thích Thu Buddha. Con còn biết cho cả đàn Vina. Vậy hãy nói cho ta nghe. Khi dây đàn bị trùng, Ngài có đàn được không? Không thể thưa Buddha. Vì như thế thì âm điệu của nó sẽ không hay nữa. Ajasatu. Nói rất hay. Vậy nếu như dây đàn quá căng thì sao hả? À, nếu vậy thì lúc đó dây đàn sẽ bị đứt. Như vậy thì phải chỉnh dây đàn. Vừa phải không căng cũng không trùng. Các dây đàn cùng hòa điệu với nhau mới có thể tấu lên được những âm thanh du dương bay bổng đúng vậy không ngài nói rất đúng ajasatu bây giờ dây đàn của ngài quá căng chỉ gãy nhẹ thôi cũng đứt dây ngài hãy an trú trở lại bình tĩnh trở lại giống như dây đàn vậy ngài hãy điều chỉnh lại tâm của mình thì nhạc điệu trong tâm mình tự nhiên sẽ du dương